Làn da đẹp chỉ khi chọn đúng sữa rửa mặt tốt. Sữa rửa mặt Lagivado BH Salting Gel mới, an toàn, không gây kích ứng ngay cả da mụn và da nhạy cảm với tiêu chí 60, không cồn, không hương liệu, không paraben, không sunfat, không xà phòng, không chất tạo màu, làm sạch da, dịu nhẹ mà không khô căng. Mua ngay! Balance makes you glamorous.